Mình xin chào tất cả các bạn đồng tu Xin chào cộng đồng Địa Tạng Bồ Tát Hôm nay mình tham gia vào chương trình Vì sao tôi trường chay à, Mình à, muốn khuyến khích mọi người ăn chay Hơn thế nữa là ăn chay theo phương pháp thực dưỡng để giữ gìn cho sức khỏe của chúng ta thật là tốt và mình muốn làm theo lời dạy của Phật của các thầy dạy cho chúng ta ngày thiên Quá dạy cho chúng ta là cần phải ăn chay và dạy chúng ta không nên ăn ngũ vị tăng vì ngũ vị tăng rất là hôi vì vậy nên mình cũng mình ăn thường chay và cũng không có ăn ngũ vị tân và mình ăn chay bắt đầu ăn chay học ăn chay cũng khá lâu rồi nhưng mà mình chỉ mới biết ăn chay thực dưỡng từ tháng 7 năm ngoái hôm nay là mình giới thiệu với các bạn món món bún gạo lứt xào tương miso Nguyên liệu của món bún gạo lứt xào tương miso gồm có ở đây là bún gạo lứt, đây là một ít rau cải, đây là lá tía tô và đây là tương miso. Tương miso này thì mình mua ở chỗ ờ, cửa hàng cửa, cửa hàng Nguyên Nguyên ở chỗ thầy Tề Hải. Rồi bây giờ mình sẽ mình sẽ bắt đầu sơ chế bún gạo lứt trước Miêu Miêu Đây là phụ bếp của mình nè mấy bạn Đây là phụ bếp Phụ bếp bây dạ, giờ cái sợi gạo lứt của mình nó cũng mềm khá mềm bây giờ mình sẽ đem nó đi rửa rửa lại với nước thì bây giờ mình sẽ bắt đầu xào gạo lứt với miso mình cho vào đây một ít dầu ăn phần rau này giờ xài trước Kể từ khi biết ăn chay thực dưỡng thì mình thấy cơ thể của mình nó khỏe lắm Chúng ta có phải giữ gìn cho mình sức khỏe tốt thì mình mới có sức để mình tu học Rồi mình có sức để chăm sóc người thân của mình vì thế cho nên là mình khuyến khích mọi người ăn chay thực dưỡng mình chọn gạo lứt ăn thay vì gạo trắng mình chọn các các tinh bột ngũ cốc lứt nó sẽ giàu dinh dưỡng hơn là tinh bột ngũ cốc trắng bây giờ thì mình sẽ cho cho bún vào xào mình mình dặn lửa nhỏ lại nhỏ lại giờ mình sẽ sẽ thấy sắc mỏng cái lá tía tô này ra thấy nó nhiều vậy chứ lát nữa xào nó đẹp lại ở trên meso mình sẽ cho ít nước vào đây cái món này đáng lẽ ra mình cho một ít đường vàng vô nữa thì nó ngon lắm nhưng mà mình ăn chay thực dưỡng thì mình ít ăn đường lắm giờ mình sẽ cho sốt tiramisu vào Tiramisu này thơm lắm Rồi mình sẽ tắt bếp Giờ mình sẽ cho lá tía tô vào Mở bếp lên lá gelato nó mềm chút xíu cho nó sẹp sẹp lại lá tía tô mình thích lá tía tô lắm nó có nhiều lá tía tô có nhiều công dụng cho sức khỏe của mình bây giờ đang là mùa xuân xuân sinh hạ trưởng thu thông đông xuân sinh hạ trưởng thu thâu đông tàn mùa xuân thì mình dùng một ít thực phẩm âm cũng được hơi nhiều lá tía tô gấp <laughs> cho bớt gấp cho bớt giờ mình tắt bếp tắt bếp xong rồi sẽ bày nó ra bày nó ra ngoài dĩa đáng lẽ có thêm một chút đậu phụ tàu hủ chiên thì nó sẽ ngon hơn nhưng mà mình không có ờ, chọn ăn tàu hủ, tại vì ở đây tàu hủ ờ, chỉ toàn là biến đổi gen thì mình thấy là khó tìm đậu hủ không biến đổi gen mà đậu hủ biến đổi gen thì nó không có tốt cho sức khỏe của chúng ta Giờ mình xin chào tạm biệt tất cả mọi người, tạm biệt các bạn đồng tu. Món ăn của mình tới đây là kết thúc rồi. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Ha ha ha,